Hello cả nhà Thì uh, hôm nay Toàn sẽ quay một căn nhà trọ đang được xây dựng Nhưng cái này là phía trước này Đường này là đường NL5 nha Thì đây là mặt trước đang xây này Cái nhà trọ của mình nó sẽ uh, có 5 mét thì xây dựng 4 mét thôi Còn lại uh, ờ, 1 mét đi làm làm đường đi à, Thì đường đi nó sẽ vị trí này Ra đây 1 mét là đường đi còn bên bên còn lại là còn lại 5 mét đất của người ta rồi đây là căn nhà đang được xây dựng này thì ở đây nhà trọ thì à, gần như là giống như nhau hết cả nhà mẫu giống như nhau hết thì mình có quay khá là nhiều mẫu cái nhà trước cho cả nhà đó đây là đang trong quá trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng nha chỗ này là bếp này nhà vệ sinh này nhà vệ sinh này hoặc là phòng ngủ này xây dựng thì như thế này à, cũng có ốp gạch đa số thì nhà trọ thì uh, về chất lượng cũng như là là, là um, vật liệu á thì loại bình thường thôi nha không có làm loại tốt đâu, đâu. nhưng mà đồng vẫn đảm bảo xây dựng kết cấu vẫn đẹp cái nhà thái này vẫn đẹp bình thường nha gạch như cái nhà thái luôn ở tường thì bình thường mình xây tường tường 10 đi ờ, điện vào trong này đó, đây cầu thang đây vẫn đảm bảo vừa, vừa kết cấu cũng như là là chất lượng công trình nha đó, nhưng mà vật liệu thì thường là vật liệu ờ, thường chứ không phải là vật liệu uh, tốt như, như căn nhà mà uh, như những căn nhà mà, mà mà gọi là uh, xây đó mình ở nó khác còn cái này là mình xây kiểu nhà trọ cho nên là không cần phải dùng vật liệu tốt quá đâu thì cái này chắc cũng, cũng khi mà mua thì mình cũng xác định như vậy rồi bản thân toàn mua một căn rồi thì cũng ờ, là xác định là vật liệu nó loại loại thường nhưng mà vấn đề quan trọng là xây dựng ok là được như ở đây thì cả nhà thấy là ở đây tám trường này thì vẫn ok hết rồi cửa chung là đảm bảo cho mình là được ra là phía trước sau này chỗ này làm toilet này ồ có mình xem lại thứ phá không ta đúng không à, như vậy chỗ này là toilet này chỗ này toilet chỗ này cầu thang đi lên đây một xíu là phải có một toilet ở trên đó. thì à, đối với cái nhà trọ thì, ờ, ở Bình Phước này có một mẫu chung một mẫu hai mẫu bình thường là, là bây giờ người ta xây một mẫu chung là đều giống như nhau hết thì cái nhà muốn xem thì khi hình thành đó thì mình lên mình xem còn không là có những căn nhà mẫu trước á thì mình sẽ dẫn đi cả nhà nha ở đây là hai phòng ngủ một phòng khách hai à, phòng vệ sinh hai phòng vệ sinh này đây là trên này và cái nhà trọ thì à, bao gồm một căn nhà phía trước và bốn phòng trọ phía sau đó thì cái à, căn lúc nãy mà mình vay á đó, lúc nãy từ đây đến từ cái cửa này đó nói chung lúc nãy mình vây cái cửa đi ra thì là căn nhà phía trước rồi còn phía sau đây là bốn phòng trọ phía sau này cả nhà thấy nha bốn phòng trọ phía sau này đây đó thì mỗi phòng trọ sẽ có một toilet riêng và đây là cái à, cái lầu cái lầu của à, mỗi mỗi phòng bốn phòng đây là toilet này toilet của mỗi phòng này chỗ nấu ăn này phòng trọ thì như thế này thôi nó còn cái này gác đó mà mà làm đó mà người ta treo đồ này kia nói chung cũng đảm bảo đầy đủ nha cả nhà đảm bảo đầy đầy đủ các à, các tiện ích trong một phòng trọ gác là gác đố bằng xi măng rõ ờ, đầy đủ nha gọi là đố bê tông á đố gác đố bê tông á chắc chắn nha chứ không phải là gác mà gỗ rồi này kia đâu đó, phòng nào cũng vậy hết phòng nào cũng vậy hết nha cả nhà đây là phòng thứ hai này và đây là phòng thứ ba này đây phòng thứ ba này cả nhà thấy không đó phòng thứ ba này đều như nhau hết nha mình đi cho cái nhà biết như vậy thôi cái phòng nào cũng như nhau hết phòng thứ tư này đó, nền đồ, đồ làm bài bán đẹp mẫu nhà thì có một mẫu nhà chung thì muốn xem thì, thì sẽ có nhà mẫu xem rồi ngoài ra thì ở đây còn có một mét lối thoát hiểm này một mét lối thoát hiểm này là bắt buộc phải chừa nha cả nhà nhà nào cũng vậy như bên kia nhà bên kia cũng đang sai cũng chừa một mét lối thoát hiểm ra nó thành hai mét đó, có chị ờ, có cái gì thì mình sẽ đi ở cái nhà thái này đó thì đây đây đây là tổng quan của một căn nhà và căn này thì đang được xây dựng cái nhà thấy hiện tại là, là căn này đang được xây dựng rồi lấy ví dụ như căn nhà bên đây này khi mà nó hình thành xong á thì như thế này à, nó lên cửa như thế này nói chung giống giống như nhau hết à căn bên này sao thì cái căn mà đang, đang xây dựng á thì sau này cũng vậy ở đây à, cứ xây lên là thơ, thơ kín nha cả nhà tại vì cái lượng công nhân ở đây cực kỳ nhiều luôn xây lên là cho thơ kín luôn á thu nhập mỗi tháng là 18 triệu trên một tháng tính tổng hết luôn nha cho thuê cả căn nhà cộng với ờ, bốn phòng trọ chưa tính điện nước nha đó, cả nhà nhìn lại giá ở đây ờ, để hỏi lại tự nhiên quên rồi giá giá giá bán là bao nhiêu em quên rồi 2 tỷ 380 hả 2 tỷ 380 2 tỷ 380 nha cả nhà đường này là đường ờ, NL5 cái còn hướng kia là, là chợ đó cái chợ đó là chợ Vui Bạch á, nhưng mà hiện tại chưa có hộp chợ đâu chắc còn lâu lắm mới mới hộp còn hiện tại chợ tự phát thì nhiều lắm khu nào cũng có còn ra kia là nhà xưởng đúng không nhà xưởng cộng với ờ, nói chung là nhà người ta xây nhà rất nhiều hả ờ. thì thẳng ra rẽ trái là ra quốc lộ 13 cái chỗ khách sạn thứ hò đúng không Thôi thì bây giờ Toàn ờ, xin kết thúc video tại đây nha Tại ở Mỹ Phước 3 thì cả nhà cũng biết được nhiều rồi à, Ai ai mà có đang có nhu cầu mua ở Mỹ Phước 3 này á Thì chị cũng biết thông tin rồi cũng có thể là tìm hiểu qua rồi Thì Toàn xin kết thúc video tại đây à, Toàn sẽ review một lô khác cho cả nhà nha